chiến thắng được một con lô anh em ạ ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được con lô 99 anh em này đề thì ngày hôm nay thì hơi tiếc một chút anh em ạ đề thì bắt cho em là cái bộ đề 04 này bộ đề 44 và 03 và cái chạm 2 thì ngày hôm qua thì những cái con này mình khoanh cho anh em thì ngày hôm nay đặc biệt của chúng ta thì nó lại về con 96 cơ nó không phải là 95 anh em ạ khá là tiếc phải không ạ ngày hôm nay thì ờ, con đề nó về 96 nó về 95 thì đẹp quá ngày hôm nay trên kênh của chúng ta thì chỉ ăn được con ờ, lô 99 này anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được con 99 này thôi cũng chúc mừng anh em nào trên kênh của chúng ta mà đánh lô thì chúng ta đã ăn được con 99 ba con lô thì chúng ta ăn được một con thì chúng ta không thể lỗ được anh em nhé quá là tuyệt vời rồi cũng chúc mừng anh em nào mà chiến thắng được con lô 99 này về phần đề thì hơi tiếc một chút thôi đề của chúng ta là con uh,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 ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn được con lô 26 bạch thủ anh em nhé 2662 ghép xiên với con 05 thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được bạch thủ lô 26 và còn 62 thôi đề kết của chúng ta thì mình bắt cho anh em là cái 040 595 2277 868 23 24 28 29 thì ngày hôm nay đề của chúng ta không ăn được đó thì cái cá nhân của mình ngày hôm qua mình chia sẻ cho anh em thì mình nhắc nhở cho anh em là cặp 5995 với lại 0440 nó rất chi là đẹp nhưng mà ngày hôm nay nó không ra được nhưng ờ, mà dù sao thì chúng ta chiến thắng được một con à, lô 2662 bạch thủ anh em nhé quá là tuyệt vời rồi ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng được con 26 của chúng ta về ở dãy 3 này và con 62 của chúng ta về ở giải 5 thì chúng ta ăn được cả cặp lô anh em nhé xiên của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta hơi tiếp một chút anh em ạ xiên thì nó lại lộn mất con 50 này anh em này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 ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai này về cái đường cầu đề của chúng ta đường cầu đề chạm chúng ta trước này thứ tư ngày 26 à, tháng 4 này ở dãy 3 của chúng ta này con 5 này chúng ta ghép thẳng lên 5 con ở giải 3 chúng ta có đề đầu 5 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 53 55 56 59 ở đây thì chúng ta có hai con 5 5 bóng không anh em nhé chúng ta thêm con 5 không nữa để chúng ta chơi cho ngày 27 tháng 4 này ngày 27 tháng 4 của chúng ta đề về 55 thì chúng ta ăn được cái đầu lạp này và ăn thẳng con 55 trong cái dàn 5 số này tiếp tục được cầu này của chúng ta thì có đề đầu 9 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 90 93 95 96 90 95 93 96 và 98 ở đây chúng ta có hai con 8 8 bóng 3 thì chúng ta có thêm con 93 để chơi cho ngày 28 tháng 4 này ngày 28 tháng 4 của chúng ta đề về 96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 5 số này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường đề đầu của chúng ta về một cái bộ đề nữa thì chúng ta để ý luôn đây cho mình này chạy từ ngày thứ tư này chúng ta lấy ở cái giải ba này cho mình con không này và con 5 hai con này chúng ta ghép vào thì chúng ta có bộ đề bộ đề 05 này để chơi ra ngày 27 tháng 4 này ngày 27 tháng 4 của chúng ta đề về 55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 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 515 và 565 Đây là cái bộ đề để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai Bộ đề 01 anh em nhé Mọi người có thể là tham khảo Về một cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề nữa của chúng ta cũng chạy từ ngày thứ tư này chúng ta lấy ở cái dãy 5 này còn không ghép xuống dãy 7 này cho mình càng chúng ta lấy ở dãy 3 anh em nhé chúng ta có càng 7 này bộ đề 00 để chơi cho ngày 27 tháng 4 này ngày 27 tháng 4 của chúng ta đề về 55 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 00 này càng của chúng ta là càng 755 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 7 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có càng 1 và bộ đề 14 này để chúng ta chơi cho ngày 28 tháng 4 ngày 28 tháng 4 của chúng ta đề về 96 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 14 này anh em nhé càng của chúng ta càng 196 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 1 này tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai chúng ta có cái càng 1 này và bộ đề của chúng ta là 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 626 này và 676 anh em nhé chúng ta có 8 số để chúng ta chơi và tham khảo cho buổi chiều ngày mai đây là cái đường cầu đề kết hợp với lại ba càng anh em trùng cầu kết cầu thì vào không thì thôi tất cả chỉ là dự đoán thôi anh em nhé